Ok, xin chào anh chị ờ, Chào mừng anh chị đã quay trở lại với bản tin nhìn thị trường của kênh youtube Nguyễn Hát Tùng ngày hôm nay Và như thường lệ, chúng ta sẽ cùng ờ, nhìn lại về cái vận động của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 13 tháng 5 năm 2021 Đó. Ở thị trường của chúng ta ngày hôm nay đóng cửa trong chiều giảm điểm Cụ thể là đóng cửa 1.262 điểm Giảm 7,1 điểm tương đương với 0,56% Về cái độ rộng của thị trường thì um, cái sắc đỏ chiếm ưu thế với 254 mã giảm và 163 mã tăng và uh, với cái động thái của um, các bên mua bán hôm nay thì nước ngoài hôm nay lại tiếp tục bán dòng có uh, những mã bị bán dòng là mạnh nhất ở các mã thuộc nhóm banh đó là CTG, Vietcombank ngoài ra thì các mã cổ phiếu thuộc nhóm thép hôm nay cũng khá là tiêu cực đó, đó là HPG hay là Nam Kim hay là Hoa Sen thì ờ, cũng đều ờ, khá là tiêu cực trong phiên ngày hôm nay ờ, ngược lại thì tự doanh tự doanh hôm nay um, lại mua mạnh đối với các mã banh còn lại đó đó là những cái mã mà vẫn có cái nhịp tăng rất là ấn tượng trong những phiên gần đây đó là như đó là STB này, VPBank hay là Techcombank và cũng có cả HPG nhưng mà cái um, tỷ trọng mua nó không lớn bởi vậy là HPG hôm nay giảm điểm khá mạnh đó HPG lên giảm được khá mạnh đặc biệt là về cuối phiên về cuối phiên thì ngoại nó bán dòng rất mạnh đối với HPG ngoài ra thì các cái đại diện khác của nhóm thép như là Hoa Sen này cũng xấu này Nam Kim này cũng xấu này và có một uh, cổ, uh, chỉ có duy nhất một cổ phiếu khác thuộc nhóm banh đó là con um, thép tiến lên thì lại khá là tích cực trong phiên hôm nay đúng không tiến lên mà nó là một uh, con cổ phiếu thuộc nhóm thép nhưng mà nó không phải là cổ phiếu đầu ngành hôm nay à, tiến lên tăng trần luôn cái chuyển động của thị trường thì những cái mã tác động tích cực nhất lên thị trường đó là con CTG đó. CTG mặc dù là bị uh, ngoại táng rất mạnh đó. ngoại táng mạnh nhất CTG thuộc nhóm banh mà CTG vẫn giữ được cái nhịp tăng rất tốt của mình thậm chí là hôm nay CTG đó khối lượng giao dịch rất cao này bởi vì là bên bán tham gia rất mạnh và bên mua cũng mạnh không kém đúng không đó sau đó thì nó đẩy được giá của CTG lên và bị giảm một chút vào cuối phiên thôi và CTG hôm nay rất là khỏe luôn dẫn dắt dòng banh và uh, ngay từ đầu phiên khi mà CTG còn đang lịch sử này thì em đã cho khách hàng của em gia tăng tỷ trọng và em đã cho sách ờ, của em mua CTG ở vùng dưới này rồi thì hôm nay em đã tiếp tục cho, cho gia tăng tỷ trọng ở cái vùng này vùng 45.9 đúng không và ăn được uh, lợi nhuận ngay trong phiên ngoài ra thì um, còn có Novaland Novaland mặc dù hôm nay bị ngoại bán đó, ngoại bán ngoại bán nhưng vẫn giữ được cái nhịp tăng vẫn có sự hồi phục rất tốt đúng không à, đã quay trở lại được cái vùng đỉnh trên này rồi đó đây là phiên ngày 20 à, à mà ngày mùng 7 tháng 5 thì uh, Novaland có một cây nến Shorting Star báo hiệu cái xu hướng đảo chiều và cái xu hướng đảo chiều ấy nó diễn ra rất là nhanh chỉ trong chỉ cần 3 phiên 3 phiên là Loveland đã hồi phục lại cái vùng đỉnh cũ này rồi Một cổ phiếu rất là khỏe đúng không? ngoài ra thì VP Bank hôm nay cũng rất khỏe vẫn tiếp tục cái chuỗi tăng giá rất là khủng khiếp của mình Đó, khối lượng giao dịch thì vẫn không không giảm đi là mấy đúng không? Vẫn là vẫn là cái sự tăng giảm đa xen này chung là VP Bank PB Bank nhịp này ai có thể nắm giữ được PB Bank thì rất là ấm no rồi ở cái chiều tiêu cực thì chúng ta có tiếp tục là những cái đại diện cũ của những phiên trước đó là gì đó là VIC đó VIC tiếp tục rơi này hay là VHM cũng vậy này đó VHM cũng vậy những cổ phiếu thuộc nhóm Vin hiện tại rất là xấu hay là Techcombank Techcombank hôm nay cũng bị bán rất mạnh này đó về bán rất mạnh về cuối phiên và đã trở lại cái nền cũ này rồi thì là trước em ờ, trong video trước em có thông báo với chị ấy, thì đây chính là cái hỗ trợ hiện tại của con ờ, Techcombank này thì khi nó rơi về đây anh chị có thể xem xét để mua Techcombank nhưng mà sau cái phiên hôm nay ấy, thì có thể nhìn thấy được là cái khối lượng giao dịch khá là lớn cuối là lực bán ở VPBank ở à, Techcombank này vẫn khá là lớn này vẫn uh, vẫn chưa chưa cạn cung đâu và khả năng cao nó, nó sẽ phải tạo một cái đỉnh đỉnh ở đây khả năng cao là Techcombank sẽ tạo đỉnh nhất là khoảng uh, ba phiên gì đó thì mới quay trở lại cái nhịp tăng của mình được và nó sẽ tạo một cái nền đây Đấy, nó sẽ giảm xuống đây này giảm có lẽ là giảm xuống cái vùng uh, 47 đó thì uh, chuyển hỗ trợ của con Techcombank để xuống vùng 27 và canh mua tại đây Techcombank sẽ rơi về đây rơi về đây này sau đó là tạo đáy này tạo đáy sau đó hồi phục lên để, để trở lại về cái vùng đỉnh cũ này để quay trở lại với cái nhịp tăng của mình đó thì đối với anh chị mà chưa có hàng hoặc là đang có hàng mà chưa kịp uh, chốt lời trong phiên này thì có thể canh gia tăng tỷ trọng hoặc mở vị thế mới đối với Techcombank ngoài ra thì GBR, GBR hôm qua mặc dù là tăng rất ấn tượng đó, nhưng hôm nay thì lại bị chốt lời khá mạnh một cái đến khá là xấu vì là hôm nay nó tăng tăng đầu phiên thì tăng điểm khá là cao rồi nhưng mà khi đến chạm đến cái kháng cự cũ này kháng cự cũ vùng 27 27.8 này đó thì những cái uh, lượng cung mà bị kẹt ở cái vùng nền này từ trước cái nhịp rơi của nó này đó thì uh, những người ở đây đã người ta thấy là đã đến lúc ở về bờ rồi thì người ta đã mang hàng ở đây người ta chốt chốt ngay tại vùng 27.8 này điều đó khiến cho cái BR ờ, đã bị đảo chiều về cuối phiên và cái nhịp hồi phục của cái VR có lẽ là sẽ bị tạm ngưng một chút và nó sẽ phải tích lũy lại một chút ở đây để có thể vượt cái kháng cự bên trên này một cổ phiếu khác của nhóm cao su như là con um, DRI này đó cũng bị táng rất mạnh nhưng mà cái lượng um, tiền của con DRI nó tồn tại trong này vẫn là khá khỏe đúng không? Nhờ vậy mà nó vẫn giữ được cái cây nến xanh nhưng mà nhìn cái lượng cái cây râu lên phía bên trên này thì à, chúng ta cũng có thể thấy được là cái lượng hàng bị thoát ra DRI rất là nhiều và bị táng rất mạnh và đây cũng là cái vùng kháng cự hiện tại của nó và có nghĩa là đây hôm nay chính là một phiên à, Brexit đó break Brexit của DRI lẽ ra là nó giữ được cái giá đóng cao nhất phiên này thì nó là một pha break rất đẹp của DRI rồi nó tiếc là về cuối phiên lại bị táng xuống như thế này thì uh, nó sẽ phải uh, tích lũy vào đây uh, nhúng lại một chút về vùng dưới này để test lại cái lượng cung đó. để cho nhẹ gánh đi thì uh, sau đấy mới có thể vào được cái nhịp tăng tiếp theo và những cổ phiếu mang tính chu kỳ như thế này thì để mà có sự bứt phá như vậy thì sẽ khá là khó đúng không ạ cổ phiếu um, thuộc nhóm cao su thì nó lại phụ thuộc khá nhiều vào giá giá cao su thế giới những cổ phiếu tính đầu cơ rất là cao nói chung là có thể nắm giữ được nhưng mà cái thời gian nắm giữ khá là lâu sẽ phải kiên nhẫn đối với những mã như này nếu mà muốn kiếm được lợi nhuận uh, gas gas thì hiện tại cũng không cho để mua mà cũng không cho để bán nói chung là gas thì nên cầm tiếp tục cầm hàng thôi vì nó đang vận động trong mây này thì cái xu hướng của nó hiện tại là không rõ ràng đúng không không rõ ràng bán nó không được mà mua cũng không được chung mà có hàng thì cầm còn à, anh nào anh chị nào muốn mở vị thế mới thì hiện tại chưa phải là lúc ừ, tối ưu để có thể mở vị thế mới đối với gas à, chúng ta quay trở lại với VNI một chút nhỉ đó hôm nay thì cái cây nến như thế này chúng ta sẽ xem vào cái chạc 5 phút này thị trường hôm nay có những cái pha gọi là lung lắc khá là mạnh đúng không khá là mạnh khi mà đầu phiên rất là hưng phấn đầu phiên rất là hưng phấn này sau thì đến ờ, khoảng sau phiên phiên ATO à, đến khoảng 10 giờ bắt đầu rung lắc xuất hiện đó bắt đầu rung lắc xuất hiện xuống hiện đến cuối phiên thì bị tán rất mạnh xuống dưới này và nhìn cái cột uh, volume cuối cùng của phiên này cột uh, volume 5 phút này thì có thể thấy là cái lượng lượng uh, cung bị bán ra khá là cao đó. đấy chính là sự uh, tiêu cực cho cái phiên ngày mai thì nhìn chung về cái xu hướng chung của thị trường thì chúng ta vẫn đang trong trend tăng và cái câu mà em nói rất nhiều lần qua những phiên trước rồi đó là gì trong trong tăng thì phải có chỉnh hôm qua chúng ta đã có một phiên tăng tích cực rồi thì hôm nay chúng ta lại phải chỉnh đó và với cái xu thế như thế này đây là cái hỗ trợ hiện tại của thị trường thì đến hôm nay khi mà cái cây nến như này xuất hiện rồi cộng với cái khối lượng giao dịch nó cũng uh, không gọi lớn lắm nó tương đối lớn thôi thì khả năng cao ngày mai thị trường sẽ nhún xuống đây một chút nhún xuống đây và hỗ trợ hiện tại của thị trường đó là vùng uh, vùng 1240 điểm 1240 1245 điểm thì thị trường ngày mai sẽ có xác suất nhúng xuống dưới này dung như này 1000 hàng vùng 1245 đó dung dưới này và sau đó thì nếu nếu ý, ý em là nếu tức là cái kịch bản tốt nhất mà chúng ta nên kỳ vọng ấy, đấy là thị trường sẽ nhúng xuống đây test lại cái lượng cung ở dưới này sau những cái phiên hưng phấn của hưng phấn của các uh, nhóm cổ phiếu đầu ngành dẫn sóng vừa rồi ấy, như là HPG hay là uh, nhóm cổ phiếu nhóm banh như là VPBank, Techcombank vừa rồi có những hưng phấn và cái lượng hàng vào rất là nhiều ấy thì bây giờ sẽ phải test lại một chút để uh, mọi người ra bớt hàng đi đó để uh, có thể nhẹ gánh mà bật lên vào những nhịp tiếp theo như thế này tóm lại là chúng ta vẫn chưa thể vượt được cái ờ, kháng cự 1270 này và tổng thể là từ ngày mùng 6 tháng 4 cho đến bây giờ đã là hơn một tháng rồi chúng ta vẫn chưa thể vượt được cái kháng cự này và sẽ cần phải tích lũy thêm nhưng mà nhìn chung thì thị trường vẫn trong đang trong xu hướng tăng và những nhóm ngành nhận được cái sự hưởng ứng của dòng tiền nhất vẫn là banh đó vẫn banh là bất động sản hay là và thép và nhóm ngành chứng khoán đó nói chung nói chung là như vậy thì khi mà cái xu hướng của thị trường nó đang rõ ràng như thế này đó à, ờ, nhìn cái xu hướng chung ấy thì thị trường vẫn đang trong một cái xu hướng tăng và trong tăng có chỉnh và cái việc chỉnh đấy nó chỉ là những cái nhịp nhỏ của thị trường thôi và chúng ta đánh chúng ta nên nhìn vào cái xu hướng rộng hơn của thị trường tức là xu hướng trung hạn xu hướng uh, nó dài dài một chút thì thị trường vẫn thị trường vẫn đang xu hướng tăng và trong cái xu hướng tăng thì sẽ phải có những cái nhóm ngành nó dẫn dắt thị trường đó và những cái nhóm ngành dẫn dắt thị trường đấy nó phải giữ được cái sự ổn định của mình nó sẽ phải liên tục giữ được nhịp giữ được nhịp tăng đó là những mã cổ phiếu dẫn sóng vừa rồi như là con LPB này hay là VP Bank này hay là HPG này những cổ phiếu dẫn sóng này nó sẽ phải liên tục giữ được cái nhịp tăng của mình điều đó nghĩa là gì đối với những anh chị mà vẫn đang giữ được cái đang vẫn đang nắm giữ những cổ phiếu dẫn sóng này thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ à, đừng vì những cái nhịp uh, rung lắc nhỏ mà để mất hàng đó chúng ta đã đánh đánh đã xác định mua thì phải ăn từ đầu sóng đến cuối sóng đường viền những rung rất nhỏ mà nghĩ là thị trường sẽ phân phối hay là gì đó nó tức là thị trường phân phối thì chúng ta không thể nhận biết qua một hai phiên được đâu đúng không và cái dấu hiệu thị trường phân phối đó là gì đó là dòng tiền sẽ phải lan tỏa lan tỏa từ uh, uh, blue xuống mid cap đúng không từ một xuống mid cap để uh, các cái nhà tạo lập những người mà đang nắm giữ tỷ trọng lớn ở các uh, nhóm cổ phiếu thuộc blue người ta có thể dần dần ra bớt hàng và vâng, như, uh, ờ, tiền phải uh, đi xuống nhóm midcap như vậy để giữ được cái nhịp của thị trường giữ điểm của thị trường đúng không? và khi uh, mid um, mã cổ phiếu trên mid cap nhận được cái sự ứng của dòng tiền mà nó tăng mạnh rồi thì tiếp tục tiền sẽ phải đi xuống tiếp cái lớp cổ phiếu bên dưới đó chính là penny và những mã cổ phiếu thuộc midcap Penny bởi vì là cái thị giá của nó nhỏ này vốn hóa nhỏ nên là việc đẩy giá những cổ phiếu như vậy rất là dễ đúng không thì việc mà những mã cổ phiếu như vậy tím một tím liên tục mấy phiên là chuyện rất là bình thường đúng không khi mà uh, những mã cổ phiếu tím như vậy thì tác dụng của nó vẫn là đỡ điểm cho thị trường để uh, những cái nhà tạo lập những người đang muốn ra hàng ở nhóm cổ phiếu blue bên trên người ta có thể thoải mái ra hàng mà ờ, thoải mái ra hàng vì điểm số vẫn giữ được nhưng những nhà đầu tư bên dưới chúng ta không thể biết được là thị trường đang có phân phối đúng không bởi vì Ờ, tiền chỉ có cái dòng tiền nó thay đổi thôi còn điểm của thị trường thì vẫn giữ được cái sự ổn định mà khi mà tiền đến micap rồi à đến ờ, penny rồi thì đến lúc tiền sẽ phải thoát ra khỏi thị trường thì lúc đấy thị trường sẽ gọi là kết thúc cái chu kỳ tăng và sẽ lúc đấy sẽ đi xuống đi xuống thì lúc đấy chúng ta mới biết đúng không chứ việc mà dòng tiền vận chuyển và thị trường đang có xu hướng như nào thì ai làm sao mà những người mà đang trong cuộc có thể nhận ra ngay lập tức được thì việc của chúng ta là quan sát cái sự vận chuyển của dòng tiền nhận biết được khi nào dòng tiền sẽ thoát ra dòng tiền khi nào dòng tiền sẽ đi vào để tìm những cái mã cổ phiếu đầu ngành đúng không chi mà những cái mã cổ phiếu đầu ngành đồng loạt giảm điểm đó chúng nó chúng nó đồng loạt đi xuống thì đấy chính là lúc mà cái xu thế đang bị thoái trào chứ chẳng hạn là trong nhóm banh thì có một số mã nó không được tích cực như là con việt công banh này Vietcombank hay là BID đúng không mã cổ phiếu như này mặc dù nó có sóng banh nhưng nó vẫn cứ là tiêu cực đây thì nó không thể nói lấy được gì cả bởi vì là đã có những mã cổ phiếu khác dẫn sóng giữ nhịp thay cho nó rồi vậy là việc của chúng ta đây là gì đây là quan sát Ờ, và tìm điểm mua đối với những mã cổ phiếu chưa chạy ở các thời điểm hiện tại bởi vì là dòng tiền sẽ đi vào mã này khi mà nó gọi là đã chạm đến cái giới hạn tăng của nó rồi thì nó sẽ có động thái là thoát ra và đi những mã xuống đi xuống những mã cổ phiếu khác mã cổ phiếu mà nó chưa chạy và khi uh, hết cái mã cổ phiếu thuộc cái dòng đấy rồi thì nó sẽ đi xuống những mã cổ phiếu thuộc cái dòng bên dưới đúng không nó sẽ đi từ uh, blue xuống bitcap và xuống penny và hiện tại bởi vì là những cái mã banh vẫn đang giữ được nhịp tăng của mình đúng không mã banh vẫn là rất khỏe như là lpb này hay là vp bank hay là ctg thì đó có nghĩa là gì có nghĩa là xu hướng tăng vẫn đang được đảm bảo sẽ không có chuyện là thị trường bị sập hay là gì đó hay là phân phối gì đâu nên là chị cứ yên tâm có mã tốt thì cứ cầm thì đối với những người mà mua được cái điểm mua đẹp ở vùng phía bên dưới này ấy, thì chẳng may mà thị trường có downtrend thì cái việc mà bị lỗ rất là khó đúng không ạ cùng lắm là hòa thôi kể cả hòa rất là khó bởi vì thị trường trong dịp vừa rồi nhưng mã cổ phiếu đầu ngành thuộc nhóm banh hay là chứng tăng rất mạnh rồi việc hòa cũng khó thì nói là lỗ ok bây giờ chúng ta sẽ đi qua một chút về à, các mã cổ phiếu thuộc con nhóm ngành đáng chú ý đó VN Index thì sẽ là như vậy nhá sẽ có điều chỉnh một chút nhưng thị trường vẫn đang trong đà tăng không có gì phải đáng lo cả đầu tiên là nhóm banh chúng ta xem lại một chút về công ty công banh sang cái trang này Techcombank hôm nay giảm điểm khá là xấu đúng không ạ và như em đã chia sẻ vừa nãy ấy, thì hỗ trợ hiện tại đáng tin hiện tại của Techcombank đó là vùng 47 ờ, 47 46 46.7 47 thì khi mà Techcombank bị uh, điều chỉnh về vùng này thì chúng ta có thể canh mua canh mua nhá Techcombank hiện tại vẫn là một ngân hàng có, có thể nói là tốt nhất ở trong nhóm banh và cổ phiếu rất là đáng để nắm giữ thì uh, chúng ta có thể mua mua mở vị thế mới của Techcombank ở vùng này có hàng thì có thể canh để gia tăng đúng không ạ cứ thoải mái tiếp theo đó là MBB ờ, MBB thì hôm nay là một cây nến khá là xấu nhưng mà nó vẫn là một cây nến xanh có nghĩa là bị ở đầu phiên thì Vietcombank đã mở à, MBB đã mở cửa ở mức giá khá là thấp đó sau đó thì cái sự hưng phấn của thị trường ở đầu phiên đã đẩy điểm của MB lên rất là cao nhưng mà cuối phiên thì lại bị táng xuống dưới này ở dưới này thì uh, có nghĩa là MB sẽ bắt đầu đi vào cái quá trình sideways của mình ở cái vùng nền này và chúng ta có thể canh MB khi mà nó nhúng xuống cái vùng dưới này canh mua khi mà nhúng về vùng 31 32 thì có thể uh, canh mua đúng không? một bao banh rất là tốt đó xu thế tiếp theo của MB sẽ là như này điều chỉnh uh, test xuống một chút và đi lên um, CTG CTG vừa nãy em cũng nói khá là kỹ CTG rồi thì sau video hôm nay thì điểm mua dành CTG sẽ là không có nữa đúng không sau cái phiên tăng rất mạnh này khối giao dịch rất là cao này thì rất là may mắn à rất là em biết là sáng nay khi mà CTG nó có cái động thái khá là xấu ở đầu phiên có những cái chặng 5 phút này sau không có chạc đấy nhỉ chỉ đến 12 tháng 5 là hết nhỉ coi trở là cái chạc ngày vậy thì sáng nay khá là nhiều anh chị đã mất hàng CTG khi mà nhận thấy thị trường có những diễn biến xấu thì mọi người đã chốt CTG rất là nhiều đúng không nhưng mà sau đấy thì CTG đã bị ờ, đã được đẩy giá lên rất là mạnh Đâu, dòng tiền đổ vào rất mạnh khối giao dịch cao vĩ đại như này thì em đã cho mọi người bắt CTG một dù bắt CTG ở cái phiên sáng nay thì nó hơi mạo hiểm một chút đúng không nhưng mà dù gì thì cũng có lợi nhuận ngay trong phiên rồi và vì là bọn em đã mua mua được những vị thế rất là tốt ở dưới này rồi nên chẳng may mà mai CTG có điều chỉnh chúng một chút thì không sao cả Đó, lợi nhuận vẫn khá là khá là an toàn CTG uh, ờ, phiên sau thì sẽ không mua mới nữa và bọn em sẽ canh chốt dần đối với CTG uhm, một con hàng khác đó là con BID này. đó BID thì đang ờ, quay lại cái chỗ hồi phục của mình và cái kháng cự rất mạnh vùng 43 ở trên này bởi vì là BID trước đấy đã rơi rơi từ cái vùng này xuống này thì cái lượng hàng kẹp trên đây khá là nhiều khi mình khi mà BID đi từ trên đây xuống đi gặp cái lại cái kháng cự này thì những người bị kẹt hàng ở vùng này người ta sẽ tiến hành chốt đời đó kháng cự rất là nhiều những người đang bị kẹt ở vùng này người ta nhận thấy là hòa vốn rồi thì người ta sẽ tiến hành chốt lời chốt lời đối với uh, ờ, BID thì uh, để mà mua mới đối với BID ấy, thì cũng được có thể mua mới nhưng mà uh, cái cái thời gian nắm giữ ấy, nó sẽ khá là lâu chứ không nhanh được đâu bởi vì là quá trình uh, hồi phục trở lại của BID sẽ rất là dài bởi vì kháng cự rất là nhiều như thế này và sẽ có rất nhiều rung đắc đó anh chị nên cân nhắc ờ, nếu mà muốn uh, mở vị thế đối với BID còn anh chị nào đang có hàng là bắt đáy là vùng này rồi thì lên đây thì có thể nắm giữ hoặc là canh chốt dần khi nào mà nó chặn những kháng cự vùng uh, ờ, 43 như này tiếp theo đó là con hàng uh, à, LPB Ôi, Liên Việt Bank à, Liên Việt Bank thì vừa có thông tin là việc sẽ được cấp margin nhé cấp margin thì mặc dù là cái cái thông tin đấy thì giá đã phản ánh tương đối qua cái chuỗi tăng của nó rồi đó nhưng mà việc là một ngân hàng như ờ, LPB được cấp uh, margin thì nó vẫn là một cái tín hiệu rất là tích cực và giá của LPB vẫn lên từ đủ đẩy lên để lên bằng các phiên xanh đỏ rất là đẹp rất là uy tín đó và hôm nay khối lượng giao dịch khá là lớn và LPB chắc chắn là vẫn đang vẫn còn chuỗi tăng của mình rồi thì muốn mua mới thì cũng khá là rủi ro nên là em sẽ không khuyến nghị mua mới đối với LPB ai có hàng thì có thể nắm giữ hoặc là cảm thấy à, cái mức lợi nhuận nó đã đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình rồi thì có thể canh chút dần con hàng cuối cùng của nhóm banh nhá đó là con à, Vietcombank khá là xấu HD Bank HD Bank này khối lượng giao dịch lớn này một cái nến có cái râu nến phía bên trên này có nghĩa là hôm nay HD Bank đầu phiên tích cực nhưng mà cuối phiên thì bị bán rất là nhiều bán rất là nhiều và HD Bank sẽ phải tích lũy một chút lại ở cái vùng này có thể là sẽ phải nhúng xuống đây nhúng xuống vùng dưới này nhúng xuống lại cái vùng dưới này một chút đó đó xuống tiếp theo của HD Bank là như vậy thì uh, anh sẽ có thể cân nhắc để um, tiến hành mua mới hoặc là có lẽ là em theo em mà lên chút lời đối với HDB thôi bởi vì là gì chuỗi tăng của nó như này rồi và cái xung lực có vẻ đang yếu dần rồi lực ờ, bán khá là nhiều rồi thì ờ, trong xu hướng tới ấy, thì trong cái vận động của nó như thế này thì đối với anh chị mà cảm thấy có hứng thú với con HD Bank này thì có thể mở vị thế quanh cái vùng này vùng 29 này đó mở vị thế mua cũng tương đối an toàn đúng không và có lẽ sẽ mất ờ, khoảng 4 năm phiên để ờ, HD Bank có thể ờ, tích lũy quanh cái vùng này để trở lại cái đà tăng của mình và cái đó còn phụ thuộc vào cái xu thế chung của thị trường nữa nhé chung là mua mới thì nên cân nhắc kỹ rủi ro sẽ cao cao hơn cơ hội tôi sẽ đi qua một số mã khác ở nhóm ngành bất động sản DG đấy g thì ờ, đã vào ờ, cái đa tăng của mình rồi mặc dù là trong quá trình tăng giá của nó thì gặp rất nhiều khó khăn đúng không ạ bị bán liên tục bị rũ rất nhiều cứ tăng lên thì bị đạp xuống tăng lên thì bị đạp xuống nhưng mà cái đà tăng thì vẫn được đảm bảo đúng không cũng vì cái khối lượng giao dịch gia tăng này và hiện tại thì nó đã trở lại được cái đỉnh cũ này rồi vùng 20 năm rồi thì nói chung là đế cờ thì cứ thoải mái mà nắm giữ thôi nó có thể canh gia tăng khi mà nó nó hấp thụ được hết cái lượng cung ở cái vùng nền cũ này thì chúng ta có thể à, gia tăng có thể là mua thêm những vị thế mới đối với DXG bởi vì điểm mua bây giờ thì không không còn hợp lý nữa rồi vậy em đã cho khách hàng của em mua rất mạnh ở vùng dưới này vùng dưới giá 24 là em đã hô gom rất nhiều từ tháng trước rồi thì đến bây giờ ờ, thì chỉ có thể canh để gia tăng thôi đấy là cái phương án an toàn nhất đối với DXG mua mới không khả dụng nữa và cái dự phóng của DXG trong năm nay khá là lớn con hàng rất tốt nếu mà có thể nắm giữ được một thời gian tương đối dài khoảng đến cuối năm thì cái ờ, lợi nhuận mà đấy g mang lại nó sẽ rất là hấp dẫn đúng không? nó có thể về đến khoảng ở vùng 30 thì đối với những anh chị mà muốn tham gia thì tốt nhất là nên chờ chờ thêm đi chờ cho nó xử lý xong cái nền cũ này xử lý xong cái nền cũ này đó tích lũy lại đi lên lúc đấy thì có thể mở vị thế quanh cái vùng này khang điền khang điền nhá khang điền nó tạo nền đây này thì hôm nay khang điền có một cây nến giảm điểm nhưng mà cái à, khối lượng giao dịch khá là nhỏ thì à, cái nền này nền này nó sẽ khá là vững chắc này khá là uy tín và khang điền sẽ có lẽ là sẽ tăng tăng sớm trong một hai phiên gần đây thôi thì anh chị có thể lựa lấy khang điền mã cổ phiếu rất đáng chú ý nhá có thể mua khang điền nhá cái đoạn này tiền vào rất mạnh này tiền vào rất mạnh ở cái cây nến này hàng cái nến này tiền vào rất mạnh nhưng mà khi tạo ra cái nền này thì cái biên giá dao động của nó nó cũng không không nhiều đúng không tức là lượng hàng lượng hàng kẹp ở trong đây khá là nhiều và tức là người ta đã đổ tiền vào đây và ý chí muốn đánh lên tiếp người ta khá là rõ ràng rồi khang điền trong nhịp tới sẽ còn tăng cổ phiếu khác đó là đô thị Từ Liêm Từ Liêm thì đã sau cái chuỗi giảm chuỗi giảm khá là khá là sâu ở đây thì Từ Liêm đã tạo một cái đáy ở đây rồi và đang trong quá trình hồi phục lại rồi thì đối với những anh chị mà có thể bắt đáy được ở dưới này thì khá là ok còn khi nó lên trên này rồi bây giờ nó đang ở cái vùng kháng cự này trong cái đám mây chi này thì ờ, không thể mua mới được nhá sẽ không mua mới nữa và có hàng cứ cầm thôi và bắt được đáy ở dưới này thì cái vị thế nó khá là an toàn rồi vì cái nền này cái đáy này nó xây khá là chắc rồi sẽ không có chuyện mà nó rơi về đây thủng đáy nữa đâu nó sẽ đi lên và NTL em có đánh giá qua NTL thì cái um, cái target ngắn hạn của con NTL nó đã sẽ là vùng giá 30 đó vùng giá 30 đối với NTL thì anh chị có thể canh khi mà cái biên giá của NTL nó ổn định để mua thêm và cái target 30 nó chỉ là trong cái trong cái view ngắn hạn thôi còn cái dư địa của LTN trong những năm tới sẽ khá là dài đấy đặc biệt là khi mà nó bắt đầu boost doanh thu các cái dự án ở Quảng Ninh cái khu um, dự án bãi muối đó nó phân lô bán đất nền đấy thì book doanh thu sẽ từ năm 2021 đến năm 2023 có nghĩa là cái um, cái định, định giá dựa trên uh, cái dựa trên RROE của NTN ấy cái sự phóng trong tương lai nó khá là cao và khi mà cái một doanh nghiệp như doanh nghiệp bất động sản như là như là con NTN này mà cái cái tài sản của nó lớn mà bút doanh thu từ việc bán các cái dự án đi ấy nó sẽ đẩy được cái giá đẩy được cái giá trị của công ty lên đó đẩy giá trị của công ty lên thì sẽ đẩy lên cái um, EPS tức là cái lợi nhuận trên cổ phiếu cũng được đẩy lên qua đó thì thị giá của LTN sẽ được đẩy cũng sẽ được uh, cải thiện rất nhiều trong những năm tới đó và cái dự phóng trong thời gian tới của em trong ngắn hạn là 30 còn lâu hơn một chút có thể lên đến 40.000 đồng một cổ phiếu đối với LTN và hai dự án trọng tâm của con LTN hiện tại đó là dự án uh, quốc lộ 32 và dự án bãi muối sẽ là book doanh thu đó chung là sau cái pha gãy nền này thì cái lượng hàng kẹp đây khá là nhiều thì cái việc um, hồi phục lại còn là tên là sẽ tương đối là khó khăn tương đối khó khăn và nên là ờ, anh chị có thể nắm giữ đâu nắm giữ bằng một cái ờ, tầm nhìn dài hạn thì uh, nên nên nắm giữ còn không ấy chỉ muốn lướt lát thôi đấy thì nên chốt lời dần nhá chốt lời dần qua những cái nhịp hồi phục của nó thôi một doanh nghiệp bất động sản khác KBC diễn biến khá là xấu này hiện tại thì đang vận động ở cái này này Mà kháng cự bên trên khá là mỏng đúng không kháng bên trên khá là mỏng thì uh, việc uh, để KBC có thể hồi phục lên đây thì nó có lẽ là sẽ phải mất khá khá thời gian sau một cái chuỗi giảm nhìn chung thì KBC hiện tại không nên tham gia nhé những cổ phiếu mà đang vận động ở cái kênh dưới như thế này thì việc tham gia nó rất là rủi ro đúng không vâng. sẽ mất khá là nhiều thời gian để chờ đợi cái sự tăng trưởng trở lại của những cổ phiếu như thế này và để tránh tránh mất thời gian thì chúng ta không nên mở vị thế mới còn nếu anh chị đang có hàng đang có hàng thì lên canh nó hồi mà thoát giật tiếp theo là chúng ta sẽ đến với nhóm ngành chứng khoán nhá ESI này ESI hôm nay đầu phiên tăng rất là ấn tượng nhưng mà cuối phiên thì cũng bị táng xuống theo cái um, xu thế của thị trường chung và cũng vì là nó đang ở lại cái nền cũ này nữa đó thì việc bị uh, bị táng xuống như thế này mặc dù cũng tương đối là bất ngờ đấy nhưng mà nói chung là ESI trong thời gian tới thì dữ liệu tăng trưởng vẫn còn nhiều mà nếu anh chị mua được hôm phiên hôm nay mua được cái ờ, vùng này thì khá là an toàn này một phiên này mua được cái giá mở phiên của nó thì khá là an toàn bởi vì trong ờ, trong thời gian tới thì dù nó có bị điều chỉnh thì uh, ờ, ESI cũng sẽ chỉ bị nhúng về lại cái vùng này là cao nhất rồi vùng 33.4 này nó sẽ tích lũy lại một chút và sẽ vượt đỉnh vượt đỉnh sớm thôi hầu hết là các mã của việc chứng khoán hiện tại khá đều khá là tích cực VND cũng vậy đó VND cũng đang uh, tích cực đang ờ, điều chỉnh tại vùng đỉnh này mặc dù là cái chỉ báo RSI này cho thấy là VND VND đã đi ở vùng quá mua rồi nhưng phải tin là sau khi tích lại đây một chút đó nhúng xuống một chút thì VND sẽ có nhiều cơ hội sẽ có rất nhiều cơ hội để tăng trưởng trong tiếp trong các nhịp tiếp theo HCM HCM thì hôm nay đã break khỏi đỉnh cũ rồi này khối lượng giao dịch lớn này rất đẹp Vâng, đúng nếu đúng không? những ai mua dưới này thì ok rồi còn bây giờ thì ờ, muốn tham gia thì không nên mua mới nữa không không nên tham gia mới đối với những mã cổ phiếu tăng nóng như thế này rồi